xong chưa xong giấy đây này ăn thì không ăn cứ để thằng công nhân nó chia bây giờ bỏ có em đi chắc ăn công nhân có tiền là chơi gì ạ công nhân là người công nhân nó cũng nói đề đều đều thì mẹ nó hơn cả cán bộ ấy thôi thì tí này anh sẽ vét hết của nó mà sẽ làm em ngồi công nhân công nhân thằng công nhân kia nó chia quan công nhân bây giờ giàu lắm chả biết giàu đâu cân anh thêm một triệu à em thêm 5 triệu tối thế nhỉ dã man anh căng thế thôi bỏ được kia chịu thôi năm điểm sau đấy 5 triệu bỏ thôi chị làm gì gì ngoài tiền đâu em con <laughs> chị ăn đi trời ơi sướng ờ. thế ba game mà không ai kiểu à ui ui tao ăn thế này điên cửa tiền chi ý cảm ơn các em Ủa? <laughs> chị chia bài đi để thằng công nhân kia nó chia từ nãy giờ chị chia thì em còn mừng chứ thằng đấy chia thì em đang biết chia đen rồi rồi mà chia đi nhân thì cũng là có tiền là đánh hết các bạn ạ mới được phân thái nhau nhau chia chán <laughs> rồi thì lần này chị chia là ok rồi hai rồi còn lá nữa là ba ok bảo mong nhiều chiều này đây chịu trời nhá chịu không bỏ luôn đấy bỏ luôn Giời Đầu cánh người ta đi rồi Đầu cánh người ta đi rồi Đầu ra đi em ơi Thế đi Bốc cái, bốc cái, bốc cái, bốc cái ừ, bốc Mày cũng nhân... thích bốc cái kìa Chó theo mèo ra Người ta bốc cái thôi, mày cứ thích bốc cái nhỉ Thằng này không vẻ này lòng, sành sỏi nước, ừ, nhỉ kiểu lòng vòng nữa ừ. đập dạo lắm nhưng không phải ừ. đơn giản mày thì đi kiểu gì chịu ơi đấy nhở à, một triệu một cân đúng không đúng rồi thêm hai triệu thôi lại ngay bỏ đi gớm thế theo hai triệu này lên một triệu nữa mình mình bài mình chắc mình bắt bằng thôi 9 điểm 9 9 9 anh 98 rô này một cho anh ăn đi ừ, mày làm sao ăn được anh mày không bao giờ mày ăn được anh vơ tiền kinh đi, vơ tiền kinh đi, chị tệ vơ tiền nó phải thế <laughs> tiền hồ không ra cũng bỏ hút tỷ tỷ đáng bao tiền đâu chị ơi uống ít thôi ít thôi đây hồ ra đi hay bốc cái bốc để người khác bốc tiếng nào anh cũng bốc thì em bốc thôi có gì đâu mày không được phép bốc mày để cho người ta bốc mất mày tiền nhiều rồi nó không hài lòng lắm lẫy giờ mất tiền dạ, nhiều ra à? dạ, hồ em cũng ra đều đầy đủ cả còn em nông xin của ai chứ mày cứ miệt thị nữa bao nhiêu này chắc chắn kia à mới triệu cân triệu cân cân thêm năm trăm cái yếu thì bỏ đấy một triệu à ôi đừng ra gió triệu rưỡi triệu rưỡi cân à ừ. cân cân này có điểm à kệ cân quan trọng chín gì em gái bỏ tí anh đưa đi chơi thêm một à, công nhân okay. của gì mới chị chơi em nhá ôi dạ. giời bỏ đi tí đi chơi với anh theo một này lên 5 triệu này à, mà ngày thêm 2 triệu đủ 2 triệu vâng. mới mới mới, mới thêm đây cái đi đầu đi đầu nhà kia thêm rồi nhà thêm năm trăm nhà này thêm triệu cân cân nhà kia thêm triệu triệu rưỡi triệu rưỡi là cân triệu rưỡi cân hai triệu thế đây mình năm triệu rồi năm trăm nữa xong ok thêm 5 triệu nữa một hai ba bốn năm thêm 5 triệu nữa nào ý các bạn sao sao lại có điếm nên mình cân như này nữa. thằng phụ hồ kia vâng. bây giờ người ta đã mày đi trước nhà kia một hai điểm thì thêm mấy anh thêm mấy anh cân à cân, cân đã đang tính thả nó một hai điểm úp đi cho xong thêm triệu <laughs> ôi trời ừ, có phim để chiếu rồi có tí chín rồi 6 triệu cân à một hai ba bốn năm 6 Cân à Đủ 6 triệu Cân Này kia Mấy cân này ờ, Bây giờ bấm 6 ờ, triệu 2, 3, 4, 5, Bỏ bài thôi 6, Em cất gọn tiền đi em Tiền vào Thêm triệu Cất gọn tiền nó bán à. rồi Em 2 triệu vậy rồi, nhất trí thôi Theo 2 triệu này Quay cho em xin 2 3 này 4 này 5 này 6 này Thêm mẹ 7 triệu nữa đi sao Anh sao Đấy, sao đủ cân kia hôm nay bàn bàn tiếc quá nhỉ cân thôi anh quảng em ờ, mượn mấy triệu đủ không là bốn bốn triệu cho em mượn 3 ờ, triệu nữa 3 triệu cân à 3 triệu bảy triệu cân đúng 7 triệu là cân 4 triệu rưỡi rồi 3 triệu 2 triệu rưỡi triệu nhá tí chuyển nhá cân to thế nhỉ ông này anh to thế nhỉ phải thấy có người yêu đi cùng đánh tôi đấy <laughs> chị ạ vừa để người khác theo không à? dạ. máu à? Thế là ván này anh Thắng thì đi chơi với anh nhá Sĩ diện với gái là cái chết tới tái Mấy mấy triệu là cân? 7 triệu à? 7, 7 triệu. 7 triệu. Ông kia vàng đeo triệu ông Xuân đeo làm gì ấy? đeo tí nữa, tí nữa thắng hết đây là có tiền mà. <laughs> Nó làm gì có tiền Xuân tháo đi. 5 6 7 triệu này. 7 triệu. Chói mắt đeo. 3 4 năm thêm năm triệu ông ép người đấy biết tôi Thôi, tiền em bỏ mẹ mất chín ca rồ chín ca rồ thêm năm triệu nữa anh cầm bài em anh thử xem thôi em làm gì không đánh bỏ đây này một hai tiếp cái chứ ba này bốn này ông đừng có ngửa bài ra để đâu ngửa đâu theo 5 triệu này anh lại còn cho chú ba bốn Nằm anh cho con cho chú một tháng lương nữa Nói gì yeah. Dạ. Đấy ván này yeah. Dạ. Em phải bỏ 10 triệu Không máu à anh em ơi Đấy tiền nó lộn Mẹ không có tiền cái này bỏ 10 gì quy cứ ra gì phết mấy, thêm mấy triệu á, anh thêm mấy triệu anh thêm cho chú 5 triệu nữa 5 triệu. một tháng lương của chú sao, sao không bảo anh đây cho em bảo anh nhìn bài đi rồi một. anh em mình chung hai không chung ba to quá bốn năm này là bằng rồi đúng không rồi một thì chưa chắc đã ăn đâu ạ ba không biết đâu ông này chín caro bỏ à chín caro mười gì quy mà bỏ chín caro là cái gì chín caro bỏ một hai ba thêm 3 triệu thêm 3 triệu thôi rồi anh là thường chú chưa hai ba vớt vâng, tiền nhá ba bốn à từ từ từ từ đây đây đây mày có cái gì này mày có cái gì ba k ui giời dã man thế trời ơi anh để cái thằng chết à, cả cái, cái bài này lừa rồi em cái bài này là bác bác sĩ ha em ơi không phải là bác con gà đâu nó đổ đưa mình ra màn quay em lên ba bốn hàng ba hàng càng thằng công nhân này ờ. mất tiền đi nhà nghỉ đấy em ạ ra đổi ra đổi ra đổi thừa luôn em ơi xong rồi hợp đi chưa giờ đi nhà nghỉ với anh không